sân nhà em chơi ba má em đi rồi bao lâu đã không gặp nhau em thấy nhớ anh đến đâu vậy thì hãy qua nhà em đi mình chuyện trò đôi khi biết đâu sau này mình sẽ về với nhau dù nắng hay là mưa em vẫn đứng đây đợi chờ chỉ chờ đợi anh trao cô yêu và nói I miss you từng ngày trao phim Vậy thì hay qua nhà em chơi Gửi cho em gì anh ơi Biết đâu sau này mình sẽ về với